à, ờ, anh sáng ơi em là một người mới uống cà phê thì hiện tại thì em cũng ờ, hơi bị say cà phê nên em không biết cà phê là một cái lợi như thế nào em uống nhưng bây giờ em thấy cà phê nhà mình rất là thơm thì em muốn thưởng thức một ly nhưng mà làm thế nào để cho nó thì nhất là nó dễ uống thứ hai là nó không bị quá bị say tại vì em uống cà phê em hay bị say em uống cái quán ấy em hơi bị say nên là hôm nay em ờ, cũng rất là mong muốn anh hướng dẫn cho em ờ, cái lý của cà phê lần đầu tiên này của cà phê nó có những lý thế nào này thứ hai là mình làm thế nào để có một ly cà phê nó thơm nó ngon nhưng mà nó không bị ảnh hưởng bởi uh, cái công việc hàng ngày của mình ấy. mình say là mình không làm gì cả Đó. Dạ. em thì cà phê để uống cà phê bị say thì thường không thường uống lỏng hơn uống cà phê ủ lạnh uống loãng luôn đấy lạnh ủ lạnh mình ủ lạnh á à. cầu riêu á à. nhưng là cái cái máy này cũng có cái tính năng hay ừ là cái máy này nó có pha loãng được pha loãng được à, à là thay mình pha 450 ml thì mình cài đặt là uống đậm Nếu có một chế độ là uống như nhiều nước sôi hơn ví vâng. dụ như là bình thường là người ta hay uống tầm đây 45 vâng. ml vâng. thì bây giờ là mình pha nó lên tới đây luôn à. là là loãng ra thế nó cái cái cái vị cà phê nó còn cái đổi đúng không à, nó mất đi cái đồ ngon cà phê nó vẫn thơm mà cái vị nó nhạt hơn ừ. tại mình lấy nhiều nước hơn thì nhạt hơn ừ. nhưng vị hương vị thì nó vẫn không thay đổi nếu như bình thường thì anh pha tỷ lệ như nào của cốc này một một cái ly cà phê espresso chuẩn thì nó tầm 45 ml À. cũng là mil rồi anh đo anh đo anh đo. trong này nó có chế độ cài đặt luôn à. xếp uống theo yêu cầu của khách hàng nghĩa là bây giờ anh bấm một nút là nó tự ra luôn nó tự ra luôn cài đặt được luôn Đấy, xịn quá nhỉ dạ cài đặt được lần lượt luôn rồi người nào uống nhiều uống ít mình cài hết lưu cái tên mà ví dụ lưu tên bảo là google bảo là uống à, 50 view à giống như giống như trên xe chủ xe xịn đấy trong bây giờ người ta có cái nhiều cái lái đúng không cái vâng. lái nó còn chỗ đó là nó từ vâng. về cái chỗ đấy đây lưu được hết luôn này quá đây đây Ôi. lưu này nhiều này nhiều cà phê quá nhờ đây lưu này à. Dạ, ánh sáng này anh uống cái gì này hay quá anh chọn đó những thức uống của anh thì anh sẽ cài đặt là như em nói là uống lọn uống nhiều nhưng cái đang ngồi không ngồi đâu thì thì mình cần cái này thì cần gì phải ra quán nữa anh nhở à? đây đây là anh cần phải ra quán cần phát triển đâu đúng không anh đang làm theo yêu cầu em một cái ly rồi em, đây này em, em cần một ly bình, uh... bình thường đúng không bình thường vâng. là cái ly đây là người ta uống bình thường vâng. nhưng cái ly đây này ờ, đây là này à, nhiều nước hơn bấm một nút bấm Ủa, một chút và nó từ ra đúng rồi phải xỉn này nó pha được một lần với chúng ta có thể là hai ly cùng lúc luôn à. có chế độ double chỉ có hai người không thể thành hai thao tác mà một nút ấn mà ra được hai ly long espresso là loãng ừ. dài đấy espresso dài dài dài dài mình nhiều dài là nhiều hơn nhiều hơn ừ. Ừ. thấy có nhở đấy khác gì người quán đâu thơm lắm và uống cà phê tốt nhất á là nhiều người kia là bỏ đường hay bỏ sữa cho dễ uống thực chất anh kia có một lời khuyên là sữa tươi không đường thôi sữa tươi không đường ở Đà Lạt Miêu hoặc là Long Thành những cái sữa nó tại sao lại sữa tươi không đường này em em nghĩ nó bổ em mình đường là em mình dung là đường đường thì em hay hãy khách quan hãy xem thông tin là ăn đường có tốt không à. sữa có tốt không à. có nghĩa là mình đang nói về sức khỏe đấy đó anh nói về sức khỏe nên uống nguyên chất con là là, là tốt nhất vâng. còn nó khó uống quá thì rất nhiều nguồn cho bạn cho chúng bạn ăn cái này à đó. cũng tàu luôn ngọt chúng ta luôn ngọt ừ, mà nó nó đảm bảo sức khỏe ừ. thì tự nhiên một cái, cái ly cà phê tốt như thế mình lại cho những cái cái sẵn ừ. cái thực phẩm mà làm ngọt nó mà không tốt thì nó lại vô nghĩa đúng nhỉ vậy ừ, thưa rồi anh chị ạ